nhà mình lắng nghe tiếng hát đại đội radar nghe những mây mùa giòn là lớp sóng vươn xa nơi chắc tu radar tình mắt nhanh tay luyện hay đánh rồi những đôi mắt thần đi đến đâu ôi hùng đến đó những dãy núi xa xa trôi người chiến sĩ mưa nắng can trường luôn canh giữ miền trời tổ quốc việt nam xa xa bao con tàu đánh cá những hòn đảo xa xôi chúng tôi đều trải qua đầy đồi ra đã chúng tôi ngày đêm canh giữ bầu trời người chấp phù ra đã luôn giữ vững tinh thần bên mạnh những đôi mắt thần không bỏ gió bay đâu có bác dẫn đường có đàn chi lối người chiến sĩ mưa nắng can trường luôn canh giữ biển trời tổ quốc việt nam luôn canh giữ miền trời